Hãy cùng tìm hiểu những sự thật đầy thú vị về màu sắc và câu chuyện ẩn chứa đằng sau đó mà không phải bạn nào cũng biết nhé. Màu xanh dương tượng trưng cho sự thanh bình, trí tuệ và sự che chở. Về mặt tích cực, nghiên cứu chứng minh rằng sinh viên nếu được tiếp xúc với màu xanh dương trước khi làm bài thì sẽ làm bài tốt hơn và đạt kết quả cao hơn. Về mặt tiêu cực, quá nhiều màu xanh dương sẽ khiến chúng ta cảm thấy lạnh lẽo và không được chào đón. Màu xanh lá tượng trưng cho thiên nhiên, sự cân bằng và sự giàu sang. Về mặt tích cực, thường được sử dụng trong phòng ngủ vì tính chất êm dịu của màu sắc này. Màu xanh lá cũng được cho là có tác dụng xua đuổi đi những cơn ác mộng. Về mặt tiêu cực, khi tiếp xúc với quá nhiều màu xanh lá, chúng ta có thể nảy sinh cảm giác đố kỵ và ghen tuông. Màu vàng tượng trưng cho năng lượng, sự vui tươi và sự tập trung. Về mặt tích cực, màu vàng cũng là màu sắc tốt nhất để tạo không khí hăng hái, nhiệt tình và có thể khơi dậy sự tự tin, lạc quan bên trong chúng ta. Về mặt tiêu cực, quá nhiều màu vàng có thể gây căng thẳng, lo âu và tốt nhất nên tránh dùng cho phòng ngủ. Người ta nói rằng em bé khi nằm trong một căn phòng màu vàng sẽ khóc nhiều hơn. Màu cam tượng trưng cho sự xã giao, sự yên tâm và ấm áp. Về mặt tích cực, màu cam thường dùng trong phòng gym hay các cửa hàng quần áp thể thao vì màu sắc này giúp tạo động lực thúc đẩy hành động. Về tiêu cực, tại Mỹ, màu cam bị nhìn nhận khá tiêu cực vì nó thường khiến người ta nghĩ đến màu áo của phạm nhân. Màu sắc này cũng gắn liền với lễ Halloween nữa. Màu đỏ tượng trưng cho đam mê, sự lạc quan và sự phiêu lưu. Mặt tích cực, đỏ là màu sắc của đam mê, giúp tạo nên không khí lãng mạn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì màu này cũng thường làm liên tưởng đến nguy hiểm. Vì vậy, sử dụng quá nhiều màu đỏ có thể gây phản tác dụng. Về tiêu cực, các khảo sát cho thấy nhiều người cảm thấy trở nên hung hăng hơn khi lái xe màu đỏ. Màu hồng tượng trưng cho sự tĩnh tâm, sự ngọt ngào và tình yêu. Về mặt tích cực, có thể chống lại sự giận dữ và bạo lực. Nghiên cứu trong một nhà tù liên bang tại Mỹ cho thấy phạm nhân trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều khi tiếp xúc với màu hồng. Về mặt tiêu cực, quan niệm xã hội cho rằng màu hồng có thể gây cảm giác non nớt, thiếu chín chắn và thiếu ý chí. Màu hồng tím tượng trưng cho sự sáng tạo, tâm linh và sự huyền bí. Mặt tích cực, màu hồng tím thường gắn liền với thế giới tâm linh. Mặt tiêu cực, màu hồng tím có thể gây cảm giác buồn và tuyệt vọng trong vài trường hợp. Màu xám và đen tượng trưng cho sự che chở, tính trang trọng và sức mạnh. Về mặt tích cực màu đen chỉ sự điềm đạm, kỷ luật, độc lập và ý chí mạnh mẽ. Màu đen còn đem lại ấn tượng về nguồn năng lượng uy quyền. Mặt tiêu cực, quá nhiều màu đen có thể gây trầm cảm và biến đổi tâm trạng cũng như khiến môi trường xung quanh trông tiêu cực hơn. Trong các màu trên, các bạn thích màu nào nhất? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé!